chào tất cả anh em thì ngày hôm nay cơ sở tôi lại uh, tiếp tục giới thiệu đến cho anh em làm tay cái cho anh em ra sòng sới anh em đi uh, đánh tài xỉu lắc tài xỉu biệt thì uh, cái bộ hột ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu đến cho anh em đó chính là cái bộ hột tài xỉu vip thì cái bộ hột tài xỉu vip này cũng uh, mới ra được khoảng vào thời gian tết nguyên đán vừa rồi thì cũng có nhiều anh em đã sử dụng qua cái bộ hột tài xỉu vip của bên cơ sở bên tôi rồi thì anh em cũng biết cái bộ hột này nó như thế nào và nó hỗ trợ và nó giúp cho anh em có thêm tỷ lệ chiến thắng như thế nào rồi đúng không anh em thì cái bộ hột này khi mà anh em chưa có cách lắc của bên cơ sở bên tôi anh em lắc bình thường thì bộ hột nó chạy 5 năm chén tài chén xỉu anh em nhé đó và khi mà anh em mua hột và nhận được hột đấy thì bên cơ sở bên tôi sẽ hướng dẫn cho anh em để cho anh em lắc cái bộ hột tài xỉu vip này nó đi theo ý muốn của anh em giữ được tài giữ được xỉu anh em nhé Đấy, thì về phần tăng tích của bộ hột này thì anh em không cần phải lo về bất cứ vấn đề gì về phần tăng tích tôi bao luôn cho anh em ăn thua chảy hột đó, thì trước tiên đi vào test cho anh em cái tỷ lệ đi đều cũng như là cách lắc giữa tài giữa xỉu của bên cơ sở thì à, tôi sẽ test cho anh em về phần tăng tích nha anh em nhé trước tiên tôi sẽ test nam châm không hít này anh em hoàn toàn là không hít nhá dọn đèn này kỳ trong luôn nước muối thì nổi bao ăn thua trẻ hột cơ mà à, hột rất đẹp ở trong nhé anh em nhé à, em thấy nổi lóc bóng luôn đúng không à, khi anh em vớt hột thì anh em lưu ý là anh em lau sạch nhưng em mặt hột kẽ hột này đi Đó, thì bây giờ tôi sẽ đi vào test cho anh em trước tiên là cái tỷ lệ đi đều của cái bộ một tài xỉu này để cho anh em cảm nhận anh em nhé tài 245 xuống xỉu 234 đúng không ạ lên tài 446 xuống xỉu 114 đúng không ạ bộ hột đi cực kỳ là đều và cái bộ hột này đi rất là khôn anh em nhé ba bốn năm đúng không ạ chén tài chén xỉu đó thì uh, test cho anh em cái cách lắc giữ tài giữ xỉu của cái bộ tài xỉu vip này giữ xỉu luôn cho anh em nhé ba ba bốn chén này giữ xỉu nhưng mà nó lên <laughs> bão lục Đấy, thì ờ, chén này tôi sẽ trả lại cho anh em ờ, chén xỉu giữ lại xỉu cho anh em nhé Đó, 224 233 Và anh em thấy cái bộ hột này nó lên đôi lên cặp rất nhiều để nó ra những cái chén bão cho anh em Đấy, thì anh em đi làm tay cái những chén bão nó ra thì rất là có lợi cho anh em làm tay cái anh em nhé 134 này đúng không 124 144 Đấy, chén này lên tài tôi giữ luôn tài cho anh em vài chén anh em nhé 346 này giữ tài 156 554 tiếp tục giữ tài 345 vẫn là tài nhé vẫn là 355 một chén cuối cùng này tôi uh, nghi chén này nó sẽ xuống xỉu đấy đó, thì anh em vừa xem cái video này của tôi thì anh em cũng biết là cái độ hiệu quả của cái bộ hồ tài xỉu vip này mà bên cơ sở bên tôi muốn gửi tặng đến ờ, cho anh em làm tay cái những cái bộ hồ tâm đắc nhất của bên cơ sở thì anh em nào muốn sở hữu cho mình cái bộ hột ưng ý phù hợp với anh em để anh em ra sòng sới anh em đi chiến đấu ở ngoài đấu trường thì anh em hãy ờ, liên hệ với tôi theo hai số điện thoại ở trên màn hình để anh em được tư vấn 24 trên 24 có anh em nào mà muốn lên trực tiếp cơ sở muốn mua hột test hột trực tiếp thì anh em hãy liên hệ với tôi và lên bến xe miền Tây tôi sẽ đón anh em thì video ngày hôm nay tôi làm đến đây là kết thúc chào tạm biệt tất cả anh em